18 Lý Tịnh còn sống sao Đúng thế Nếu như cô ta giả chết Nghĩa phụ Vậy chúng ta sẽ làm cho cô ta chết Không có chỗ chôn Được rồi được rồi Chuyện này con đừng quan tâm nữa Ta tự có cách Đúng vậy Trình Cát thế nào rồi Lúc nào nó mới nghe lời con vậy Nghĩa phụ cha hãy yên tâm Chỉ cần hắn còn ở trong cung Con nhất định sẽ không thất thủ nữa đâu Biểu huynh Mặc bộ này thoải mái thật đó Thật kỳ lạ Nữ tử trong thiên hạ này Ai mà chẳng muốn làm công chúa cành vàng lá ngọc Mỗi muội là muốn ném đi càng sớm càng tốt Chỉ muốn làm một nữ tử bình thường Giờ thì tốt rồi Mua được như ý rồi giờ sau này phải làm sao Đây là lần đầu tiên mùi rót trà cho biểu huynh Mùi lớn rồi Biểu huynh Nói thật lòng Giờ mùi cũng không nghĩ xa xôi gì Cho đến khi ai mặt tới Ngồi sẽ theo đại ca tới Nam Cương trước Thứ nhất, đó là dùng dáng vẻ của Nam Cương Cách xa kinh thành và dị tộc Sẽ tránh bị người khác nhận ra ờ Thứ hai, thứ hai là cùng đại ca sống bên nhau mãi mãi Tịnh Nhi à Đừng trách biểu huynh nói lời khó nghe Chẳng lẽ muội muốn cướp đại ca với Tiểu Ghi sao ờ, Không có Tiểu Ghi, giúp muội nghĩ cách thoát khỏi nguy hiểm Tịnh Nhi cảm kích vô cùng Sau này sẽ báo đáp Tiểu Ghi. Nhưng Mội biết đại ca trước Tiểu Duy mà Cũng thích đại ca trước Tiểu Duy Mội không muốn từ bỏ Tình cảm giữa muội và đại ca Hơn nữa muội cảm thấy Đại ca cũng có tình cảm với muội Ý muội là muội muốn hầu chung một chồng với Tiểu Duy sao Hầu chung một chồng muội chưa bao giờ nghĩ như thế muội cảm thấy trong lòng của đại ca muội cũng có vị trí rất đặc biệt Tuy muội biết muội có rất nhiều điểm không bằng Tiểu Duy Nhưng quan trọng là muội không biết Trong lòng đại ca nghĩ như thế nào Giữa muội và Tiểu Duy Thì huynh ấy hướng về ai hơn Trước đây muội là công chúa Nên đại ca giữ khoảng cách Nhưng giờ muội chỉ là dân nữ Có lẽ Có lẽ Dù sao muội cũng không biết phải làm sao mới tốt nữa Nữ tử bình thường cũng phải coi trọng dung nhan Đừng dò tóc tài như thế Không biết nên làm thế nào thì đừng nghĩ nữa Không nghĩ ra cách Thì sau này hẳn nghĩ vậy Từ từ Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng Luôn có cách để giải quyết thôi Có điều Đừng trách biểu ca không nhắc nhở muội Muốn có được tình cảm của đại ca muội phải học tiểu ghi Dịu dàng ân cần Mọi chuyện đều giỏi Như vậy mới là người vợ tốt Mà đàn ông muốn lấy về chứ Thế có gì đâu mà khó muội học là được rồi Công chúa Đến tìm tỉ muội tôi có chuyện gì sao Mời vào phòng Mời Thái tước Đi rót cốc trà cho công chúa Muội Tiểu Di sau này đừng gọi ta là công chúa nữa Bây giờ ta cũng giống như cô Chỉ là dân nữ lý tịnh Hơn nữa Ta có thể có được tự do này Đều dựa vào sự giúp đỡ của cô Ân tái tạo này Lý tịnh sẽ khắc ghi trong tim Ta muốn sau này chúng ta Sẽ xưng hô như là tỉ muội Không biết ý cô thế nào Tuy công chúa đã xuất cung Nhưng cũng là thiên kim cao quý Tiểu Duy xuất thân bần hèn Thật sự là không dám nhận Tịnh công chúa tới tìm tỷ tỷ của tôi nhận tỷ muội Có phải là vì thấy tỷ tỷ của tôi mềm lòng giúp cô Nên muốn khuyên tỷ ấy rời khỏi đại ca Tác thành cho hai người chứ gì Thái tước Không được ăn nói hồ đồ Sao công chúa lại nghĩ như vậy chứ Hơn nữa Cho dù là công chúa có ý định này Về Tiểu Di cũng nên rút lui mới được Tiểu Di Ta không phải đến để cướp Dương đại ca với cô Ta đến là để thật lòng cảm ơn cô Hôm nay đến đây Là muốn nhờ Tiểu Duy Dạy ta những chuyện nữ nhi bình thường phải làm Ngày thường ta ở trong cung Ăn ở đều do người khác hầu hạ Nên không biết gì cả Cho nên ta muốn nhờ Tiểu Duy dạy ta nữ công gia chánh Thật là không dám Chỉ cần là việc Tiểu Duy biết Nhất định sẽ cố gắng Vậy ta cảm ơn Tiểu Duy Vậy ta không làm phiền hai người nữa Đi thông thả Mụ đã làm người lâu như vậy Mà vẫn ăn nói thẳng thừng như thế sao Tỷ tỷ Mụ thấy tỷ bị mê làm người tốt rồi Trước đây tỷ giúp cô ta thoát khỏi khó khăn Bây giờ còn đồng ý với yêu cầu này Chẳng lẽ bước tiếp theo Tỷ sẽ dâng hai tay dương anh cho cô ta chứ Đương nhiên là không rồi Chỉ là trước đây cô ta từng giúp tỷ Lần này cũng coi như là báo ơn Từ nay về sau Ta và cô ta không còn nợ nần nhưng bây giờ bên cạnh cô ta có Dương Công Tử và Tiêu Công Tử Tiêu phủ này lại canh gác nghiêm ngặt Tỷ tỷ rất khó có cơ hội ra tay Cái này thì không dội Dù sao bây giờ cô ta vẫn tin tưởng ta Rồi sau này khi ra khỏi kinh thành Sẽ có cơ hội thôi Tỷ đấy chỉ chăm chăm làm người tốt Quên mất mấy chuyện của mình rồi Hai ngày nữa là ngày trăng tròn đó Nếu tỷ còn không ăn tim người Phải duy trì hình người thế nào đây Rồi phải làm sao để chịu được nỗi đau đớn sống không bằng chết đó Chuyện này bộ không cần lo lắng Tự ta sẽ có cách giải quyết được Vậy muội sẽ không giúp tỷ lo lắng nữa Tự tỷ tìm cách giải quyết đi Thật là không biết tỷ tỷ ta nghĩ thế nào Trước đây ta thấy tỷ ấy còn thông minh hơn ta Nhưng bây giờ càng ngày càng hồ đồ Còn xem lời của ta như gió thoảng Người là mũi mũi như ta Một là một dạ muốn tốt với tỷ ấy Lúc nào cũng nghĩ cho tỷ ấy Tỷ ấy không những không nhận ân tình Là còn tuyên mũi nói nhiều Ngươi nói xem Làm gì có người tỷ tỷ nào như vậy chứ Làm gì có người tỷ tỷ nào không thương mũi mũi Chỉ yêu thương người ngoài như vậy Này Ta đang nói chuyện với ngươi đó Ngươi còn ở đó mà nghĩ lung tung Đến mất hồn Ý gì đây Không muốn nói chuyện với ta sao Thái Tước Ta xin lỗi Ta chỉ là có chút chuyện thôi Cô biết đó Mấy đêm liên tục chẳng bắt được con yêu quái nào Ta cũng thử dùng bình bắt yêu đi tìm Nhưng hình như là con yêu đó giấu yêu khí Nên nên ta không thể nào tìm ra được Ta nghĩ liệu con yêu quái đó có phải đã rời khỏi kinh thành Đến nơi khác hại người không Thân là người trừ yêu Lại không thể diệt yêu quái Ta thấy bản thân thật là vô dụng Ta thấy người không những vô dụng Mà còn ngốc đồ não ngắn ừ, Ta nói cho người biết Khi ở cùng ta Không được nghĩ đến chuyện khác Là do ta ngốc quá Sao ta lại không nghĩ ra chứ Người ngốc là thật Không cần nghĩ nhiều Ngươi làm gì vậy Trước đây yêu quái đều ra ngoài vào ban đêm Cho nên ta mới nói rằng yêu quái chỉ có thể hại người vào ban đêm Hay là ta nên thử vào ban ngày Sư phụ ta từng nói ban ngày dương khí nặng Có thể tăng áp lực Không chừng sẽ tìm được con yêu quái đó hỏi tiếp Cô sao vậy Hồ lô này của ta rơi xuống nước sẽ mất linh đó Rốt cuộc hôm nay cô sao vậy Ai cho ngươi gặp ta là nói chuyện ngươi bắt yêu chứ Ta xem ngươi là bạn kể khổ với ngươi Ngươi hay rồi không chịu nghe lời ta kể chuyện Trong đầu toàn là lão yêu Vậy lão yêu còn quan trọng hơn ta sao Đẹp hơn ta, thú vị hơn ta à Nói ngươi là đồ não ngắn Đúng là không sai chút nào Xin lỗi ta xin lỗi Điều gì ta không tốt Hay là cô Nói lại lần nữa đi Ta nhất định sẽ chăm chú lắng nghe Không cần Ta không thèm phí lại với ngươi Ngươi thích yêu quái Thì đi nói chuyện với yêu quái đi Thái tước Ta xin lỗi Ta thật sự không phải cố ý Cô Cô đại nhân đại lượng Đừng giận nữa Cô cho ta một cơ hội lấy công đền tội Được Ta cho ngươi một cơ hội đền tội Ta muốn ăn cua của tứ hỷ lậu Được được Nhưng ta không có tiền Cô như ta đen đuổi Đi thôi, ta có tiền Lại sao nữa Ta có tiền mà ngươi không chịu đi sao Có phải là do tiêu tiểu hậu gia cho cô không Đúng vậy Sao thế? Sao vậy? Người chơi tiền sao? Thì người đi uống nước xong đi Thái tước, không phải là ta chơi tiền Mà là... là cái gì? Người nói người không có tiền Mà còn ở đó nói nhằn nói cuội Giống hệt tỷ tỷ ta Trong đầu toàn là cái gì không à không biết tốt xấu Thái tước Ta biết cô muốn tốt cho ta Sau này đợi đến khi ta kiếm được tiền Ta nhất định sẽ mời cô ăn cơm Không cần Không có lần sau đâu Sau này sẽ không tìm ngươi nữa Thái tước Cô bình tĩnh đừng đi mà Nếu như cô không đến tìm ta Vậy ngày nào cũng sẽ bị sư tỷ mắng Cả ngày chán chết Chẳng có gì thú vị Cô nhìn Cô nhìn này Nhìn này Đồ ngốc Nhị đệ Đại ca Tìm đệ có chuyện gì sao Nhị đệ Khi ta rời khỏi Nam Cương Đã cáo bệnh về kinh với Lý Tướng Quân Đến nay đã hơn một tháng rồi Ta cảm thấy cũng đến lúc phải trở về Nếu không sẽ vi phạm quân kỷ Và phụ lòng tín nhiệm của Lý Tướng Quân Nhưng đến nay Vẫn chưa bắt được lão yêu Ta rất lo lắng Chưa diệt được yêu Sẽ để lại hậu hoàng Chắc chắn phải bắt yêu cho dù là lão yêu một lòng muốn trả thù Hay tịnh nhi giả chết chạy trốn hôn sự Bây giờ tịnh nhi không thích hợp ở lại kinh thành nữa rồi Ở đây nguy hiểm quá Không biết lúc nào sẽ bị lộ Cho nên việc này không thể chậm trễ Để thấy đại ca nên đưa tịnh nhi rời khỏi kinh thành trước Nhưng ta còn phải mang theo tiểu di và thái tước Nếu còn mang theo ta muội Ta sợ một mình ta không chăm sóc được hết hơn nữa, vết thương ở mắt của Tiểu Duy mới khỏi Ta sợ nếu lại bôn ba giấc giả, cô ấy sẽ không chịu nổi Đại ca thương qua Tiết Ngọc thật đấy Ta đã hứa với Tiểu Duy Sẽ chăm sóc cô ấy cả cuộc đời Một mình đại ca mang theo ba cô gái về Nam Cương Thật sự rất nhiều điều bất tiện Nhiều người phức tạp Để cho người đời sinh nghi cũng không tốt Để có một kế chu toàn Để nói thử xem Chỉ bằng chúng ta chia làm hai đường Ngày mai là ngày 15 A à Mạc trong quan tài rỗng xong Sẽ hội họp với chúng ta sau đó huynh và mạc bảo vệ công chúa rời khỏi kinh thành ngay trong đêm Ta đợi đến khi vết thương của Tiểu Duy khỏe hơn Sẽ đưa Tiểu Duy và Thái Tước rời khỏi kinh thành Ý đại ca thế nào Đại ca và huynh vốn là có phúc đó Đây là mì do chính tay muội lần đầu tiên làm Nào mời hai huynh mau nếm thử đi Tịnh nhi biết nấu mì Thật là không dễ dàng gì Này Đại ca Huynh nếm thử xem mùi gì thế nào Được Thế nào đại ca Có ngon không Ngon lắm Tam muội Tam muội giỏi lắm Huynh à Huynh cũng nếm thử đi Nếu như ngon Sau này muội sẽ nấu cho hai người ăn Đây là đồ ăn kinh khủng nhất mà ta từng ăn Thật là không thể ăn được Đại ca sao Huynh lại ăn được vậy Nhị đệ Đúng thế, Tiểu Duy nói đại ca thích ăn mì Bộ làm theo phương pháp của cô ấy Chắc sẽ không sai đâu Bộ thử nếm đi Đắng quá Bộ cho vào bao nhiêu miếng xăm Bộ chỉ muốn đại ca bồi bổ sức khỏe Nên bỏ nhiều hơn một chút thôi mà Không đắng mới lạ Gia vị nấu ăn phải hòa hợp mới được Nhiều hay ít hơn một chút cũng không được Thật là phục mũi quá Được rồi được rồi Chuyện gì cũng có lần đầu tiên Sau này làm nhiều sẽ biết thôi Đại ca, huynh không thể nuông chiều muốn ấy như vậy được Cái gì phải dạy thì phải dạy Cái gì phải học thì phải học Không học được thì bị mắng Tịnh nhi không giống như trước kia Tùy ý lộng hành, không biết lớn nhỏ Ngoài cung không giống như trong cung Sẽ không có người làm theo ý muội đâu Nuông chiều muội hiểu chưa Lần đầu tiên người ta làm mà Sao lại nói nghiêm trọng đến như vậy Để huynh cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi Vừa rồi còn xin đại ca mang muội rời kinh trước Nhưng mà muội còn hung dữ với huynh Ta muội Ta cùng nhị đệ đã bàn bạc kỹ rồi Quyết định đưa muội đến Nam Cương Con Tiểu Duy Phải đợi đến khi vết thương bình phục Sẽ đi cùng với nhị đệ Hợp lại chúng ta sau Cảm ơn đại ca Đừng nói như thế Điều nên làm mà Đừng đắc ý quá sớm Trên đường phải cẩn thận Đừng gây rắc rối cho đại ca ờ, Huynh tưởng muội là huynh sao Có đại ca muội sẽ nghe lời mà Đúng không đại ca trình các Tài vô dụng Ngay cả công chúa cũng đã rời khỏi thế gian rồi Ta nợ ơn cứu mạng của công chúa mẹ Con trai bất hiếu Con trai không cứu được mẹ Con cũng không bảo vệ được công chúa à? Mẹ Mẹ nói cho con biết Con nên làm thế nào Con nên làm thế nào đây Trịnh phó quý Linh cửa của công chúa chuẩn bị xuất cung mai táng Ngài có đi tiễn công chúa không Công chúa đã không còn nữa Tiện để làm gì Công chúa Công chúa Chiếc áo này là Tiểu Duy may lần trước Chỉ là do bị thương Nên hôm nay mới may xong Đại ca thấy có hợp không? Hợp Hợp lắm Tiểu Duy à, Mắt mụi vừa bình phục Cần phải điều dưỡng Không cần làm những chuyện hại mắt như thế này nữa Mắt tỷ tỷ vừa khỏi Đã thức tim Mai cho huynh Dương đại ca Huynh phải biết tốt xấu đó Đừng phụ lòng tỷ tỷ Thái tước Dương đại ca Thái tước nói chuyện không cẩn thận quên đừng để bụng nha Thái tước Mụ đến nhà bếp xem thử Canh đã hầm xong chưa Lại sai muội Chiếc áo này làm dội vàng Không biết là có hợp không Nào ngồi xuống nói chuyện đi Dương đại ca đến tìm Tiểu Di là muốn nói chuyện công chúa sao Đúng là Tiểu Di thông minh dạ. Vừa nhìn đã hiểu thấu tâm trạng của ta Đại ca không cần quá làm khó bản thân Tình ý của đại ca và công chúa Tiểu Di hiểu mà Đại ca tốt với công chúa cũng là điều nên làm Tiểu Di sẽ không nghĩ nhiều Tiểu Di dịu dàng độ lượng Xem ra là ta nghĩ quá nhiều rồi dạ vâng. Đúng vậy, dạ vâng. có một vâng. chuyện ta muốn bằng bạc với muội là chuyện gì Đại ca cứ nói Tam muội giải chết thoát thân Tuy nói là tiêu phủ canh gác nghiêm ngặt Nhưng khó tránh khỏi người khác biết được tin tức Hơn nữa giờ vẫn chưa bắt được yêu quái Tam muội ở lại kinh thành thêm một ngày Thì sẽ càng thêm nguy hiểm Hoàn cảnh bây giờ của công chúa Quả thật rất nguy hiểm Không biết tiếp theo đại ca có dự tính gì Ta cùng nhị đệ đã bàn bạc rồi Quyết định sẽ do ta dẫn tam muội rời khỏi kinh thành Chạy đến Nam Cương Tiểu Vi, Mắt của muội vừa bình phục Không thể bôn ba mệt mỏi Đợi cơ thể muội khỏe hơn Sẽ đi cùng với nhị đệ theo sau. muội thấy thế nào Dương đại ca muội đã nói với huynh rồi muội sẽ không trở thành gánh nặng của huynh Hơn nữa huynh xem Bây giờ mắt của muội đã bình phục rồi Cơ thể cũng rất khỏe Xin đại ca hãy mang theo Tiểu Vi cùng đi Đừng bỏ lại một mình muội Nhưng mà nếu như ba người chúng ta cùng đi Sẽ bị người khác chú ý Chị e sẽ gây nguy hiểm cho ta muội Quá ra trong lòng của huynh Công chúa quan trọng hơn muội Bởi thế muốn bỏ rời Tiểu Duy Tiểu Duy muội đừng nghĩ lung tung Sao ta có thể không lo lắng cho muội chứ Chỉ có điều hiện nay ta muội đang gặp nguy hiểm Đi sớm được ngày nào là hai ngày đó Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau Thế Quỳnh Đừng khi nào rời đi Thời gian rất gấp Đợi A Mặt chạy tới Ta và ta muội sẽ đi luôn trong tối này. Tối nay đi rồi Vậy tại sao giờ mới nói cho Tiểu Duy biết Nghĩ rằng Tiểu Duy sẽ không hề phản đối Có đúng không Là ta không đúng Đáng lẽ ra phải sớm hỏi ý muội chuyện này Quân đã quyết định như vậy Thì còn hỏi ý kiến muội làm gì Dù sao muội cũng chỉ là người ngoài Thích bỏ rơi lúc nào cũng được Tiểu Duy muội hiểu lầm rồi Lời hứa với muội hôm đó Nhưng anh ta chắc chắn giữ lời Muội không tin Nếu như Huynh giết bỏ muội muội đi là được chứ gì Sẽ không làm phiền Huynh nữa Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy Không ngờ Huynh là kẻ bỏ tính bỏ nghĩa Tỷ tỷ ta vì Huynh mà không tiếc mạng sống Thế mà Huynh làm tỷ ấy đau lòng như vậy Thái thuyết ta không phải Tụi nó không phải Thế thì tại sao Huynh chỉ lo an toàn cho công chúa Mà không màng tới sự sống của tỷ tỷ ta Ta đâu có không quan tâm tới Tiểu Duy Ta sẽ đi giải thích Không được đi Huynh đừng hòng đi được Thái thuyết Ta nói Huynh không được đi Đâu là yêu quái Yêu quái thì sao chứ Ta và huynh cùng tu luyện Huynh hút được yêu khí của ta thế dễ chịu không Cô đã làm yêu thuật gì với ta Không phải yêu thuật Là trùng độc Đồng tâm độc Ta đã hạ đồng tâm độc với huynh từ nay về sau Huynh là người của ta Đừng có nằm mơ Cô là loài yêu nghiệt và nhất định sẽ giết cô Huynh không thể đâu Vì đồng tâm độc Nếu ta chết đi Tức là Huynh cũng sẽ chết Huynh không muốn chết đấy chứ Trên người Huynh có yêu khí Huynh cùng loại với ta Đúng không Ta là người Cô là yêu ma Nhưng con người có gì tốt chứ Huynh nhìn những người xung quanh đi Có ai thật lòng với Huynh đâu Chẳng phải Huynh thích Lý Tịnh sao Nhưng Lý Tịnh Có thật lòng với Huynh đâu Câm miệng Công chúa đã không còn trên thế gian nữa Đừng có dùng miệng lưỡi của cô để bôi nhọ cô ấy Đúng là một kẻ lụy tình Công chúa vẫn còn sống Huynh bị cô ta lừa rồi Người nói linh tinh Công chúa hôm nay đã được chôn cất rồi Trong quan tài hoàn toàn trống rỗng Công chúa để có thể trốn thoát Đã giả chết Để che mắt thiên hạ Còn Huynh thì sao Chỉ là một con chó để cô ta lợi dụng Giúp cho kế hoạch của cô ta Hết tác dụng rồi Thì bị ném sang một bên Công chúa không chết ư Đúng vậy Huynh đối với cô ta là thật lòng Nhưng Tiêu Dương và Mặt Thị vậy đã lừa Huynh Có thể thấy Bọn họ không hề coi Huynh là người phe họ Cũng không hề tin tưởng Huynh thật ổn công Huynh đã thật lòng với cô ta Bọn họ chỉ cần lợi dụng Huynh Chỉ có ta Chỉ có ta là đối xử tốt với Huynh Tại sao Tại sao bọn họ không tin ta Ấn yêu này của huynh Không phải do ta và nghĩa phụ ta làm Xem ra nghĩa phụ nó không sai Huynh và ta cùng loài Sớm muộn huynh cũng biến thành yêu ma Chỉ cần huynh ngoan ngoãn theo ta Huynh sẽ được sống sung sướng trong vinh hoàng phú quý Đến lúc đó Quyền lực Sắc đẹp Đều nằm trong tay huynh Nương nương Điện hạ cho mời nương nương Ta biết rồi Trịnh phó quý Sao ngài lén lén lúc lúc vậy Xảo như cô nương Hãy nói thật cho ta biết Có phải công chúa vẫn còn sống Trịnh phó quý Chuyện này không thể nói bừa được Linh cử của công chúa vừa mới hạ nguyệt Trong quan tài trống rỗng Đúng không Công chúa giống dĩ không ở trong đó trước cuộc là chuyện gì Chuyện gì cơ chứ Công chúa đã chết Mọi người đều nhìn thấy Sảo nhi cô nương Cô nói sự thật với ta được không Công chúa thật ra Thật ra Công chúa chưa chết Chuyện này ngài nên giữ bí mật Tại sao cô ấy lại giấu ta Công chúa vì muốn thoát khỏi hòa thân mà giả chết Cũng vì vậy mà không muốn làm liên lụy nhiều người Cô ấy không nói với ngài Cũng vì muốn tốt cho ngài Không phải vì ngài muốn có công danh Nên mới tới kinh thành nhậm chức sao Công chúa sợ nếu thất bại sẽ liên lụy tới ngài Nên mới giấu ngài Muốn tốt cho ta ư Ta thấy căn bản là gì không tin tưởng ta Cô ta là người ngoài Trịnh Phó Quý Ngài đang nói gì vậy Không có gì A à mà Người tới là tốt rồi Sao vậy tang lễ của ta có thuận lợi không Công chúa Đây là lời đại kỵ Có gì đâu chứ Sau này đừng xưng ta là công chúa nữa Giờ người đứng trước mặt ngươi Là dân nữ Lý Tịnh Đúng rồi Ngươi cũng không cần hầu hạ ta như trước Hay là giữ lễ quân thần gì đó Sau này chúng ta là tỷ muội ruột nhé à, A mặc nguyện cả đời bảo vệ công chúa ờ, Còn cậu muội là công chúa nữa sao à, Sau này tỷ gọi muội là muội muội tịnh nhi được rồi muội muội tịnh nhi tỷ không biết đâu mấy ngày nay là mình dân bá tánh trong tiêu phủ một cảm thấy rất tự do Cảm giác chưa bao giờ có thể sống thoải mái như thế này Chỉ cần công chúa vui là tốt rồi Sau này sẽ còn vui hơn nữa Mụ cùng đại ca đã bàn xong rồi Tối nay quân ấy sẽ đưa mụ tới Nam Cương Nhanh thế à Đại ca nói ở lại kinh thành sợ có biến Vì thế sẽ mang mụ đi trước Tới Nam Cương sẽ an toàn triệt để Nơi đó trời cao biển rộng sẽ không có ai quản mũi nữa Như vậy thật tốt Tất nhiên là hai người thấy tốt rồi Uống cho tỷ tỷ của ta cứu giúp cô Cô lại gì muốn cướp Dương đại ca Và bảo Quỳnh ấy bỏ rơi tỷ tỷ của ta Ta không cướp đại ca của Tiểu Duy Là đại ca nói mang ta đi thôi mà Nếu Tiểu Duy hiểu lầm Giờ ta sẽ đi giải thích cho cô ấy Cô không cần đi nữa Tỷ tỷ bị cô chọc tức mà đi rồi Mắt cô tỷ ấy vừa khỏi Ở Kinh Thành ngoài tiêu phủ ra Tỷ ấy chẳng quen biết ai Ai biết tỷ ấy đi đâu Chuyện này Giờ ta không tiện ra khỏi tiêu phủ A à Mạng để giúp ta đi tìm tiểu duy cô nương nhé Mèo khóc ruột, giả từ bi Dương đại ca và tiêu công tử đã ra ngoài đi tìm rất lâu Mà cũng chưa thấy quay về Cô đi tìm có tác dụng gì chứ Công chúa một lòng tốt bụng Cô đừng oan uổng người tốt Thôi bỏ đi A Mạc Thái tuyết cô nương cô yên tâm Đợi tiểu chi cô nương trở về Ta sẽ giải thích rõ cho cô ấy Ta tin cô mới lại rồi dông ân phụ nghĩa Giả đòi giả dịch Ta nói cho cô biết Nếu thì tỷ ta có mệnh hệ gì Dù cô là công chúa cành vàng lá ngọc Ta cũng không tha cho cô đâu Tiểu Duy Tiểu Duy nhất định không để Quỳnh ấy thấy bộ dạng này của mình Đây chính là kết cục mà cô muốn làm người Đại nhân Nhìn thấy hình dạng xấu xí của ta Ngài đã dự ý chưa Đại Nhân hao tổn nguyên khí thần lực vì ta Tiểu Di vô cùng biết ơn Nhưng cũng xin khỏi gió trước Tránh lúc trăng tròn tháng sau Vẫn phải làm phiền Đại Nhân mềm lòng cứu giúp Ta chỉ là vẫn chưa thấy hết sự ngu ngốc của người Nhưng sự ngốc nghếch của ta Có thể giúp ta đạt được thứ mình mong muốn Như vậy vẫn vui Người chắc chắn sẽ có được thứ mình muốn ư Vậy Đại Nhân Cứ dương mắt mà xem Với em người còn chưa đạt được thì đã hồn bay phách lạc rồi Chỉ cần đại nhân còn ở đây Thì Tiểu Di sẽ không sao cả Giữ lại tính mạng của người Chẳng còn muốn xem ngươi đã hoàn thành giao ước thế nào Đừng có khi khích ta nữa Dù là con vật thấp hèn Cũng có quyền được yêu thương vì đại nhân biết thế nào là tình yêu không Yêu là biến mình thành một kẻ yếu mềm Vì người mình yêu dù phải chết đi Quá thành tro bụi Cũng không hối hận Nhị hoàng tử Trái tim Phượng Hoàng còn chưa lấy được Nhị hoàng tử còn đi đâu vậy Ngươi chẳng lẽ chưa biết sao Công chúa đã chết vì bạo bệnh rồi <laughs> Giang nô đã tới hoàng cung do thám quan tài hạ quyệt chỉ là chiếc quan tài không Như hoàng tử ung dung rời đi như vậy Có phải là đi tìm công chúa đúng không Ta ra ngoài cung chẳng liên quan gì tới công chúa Bà ta cũng không muốn làm hại công chúa Dễ e rằng mạng của phu nhân gặp nguy hiểm rồi Nếu như mẫu thân ta có tổn hại gì Người đầu tiên phải chết là người Mạng dạng nô không đáng giá một xu như hoàng tử muốn giết cứ giết Chỉ có điều giết dạng nô Cũng chẳng cứu được phu nhân Ngươi nghĩ ta không dám ư Ngươi đã làm gì ta Dạng nô không phải là đối thủ của ngài Đành chịu mắng chửi vậy Ở người mà trên người ta rốt cuộc là gì Có phải do tư đồ làm không Không sai Chính là tư đồ trưởng lão đã phong tỏa yêu tính trong người ngài Sao trong người ta lại có yêu tính Ta với tư đồ không thù không hận Tại sao ông ta lại muốn hại ta Như quần tử không cần hỏi nhiều Trưởng lão cũng gì muốn tốt cho ngài Câm mầm Các người ai cũng muốn hại ta nhưng đều nói muốn tốt cho ta Nhi hoàng tử Trưởng lão sợ yêu tính trong cơ thể ngài Bị dạng cổ dương và dương hậu phát hiện Ngài ấy là vì bảo vệ ngài Bởi vậy mới phong tỏa yêu tính trong người ngài Hồ đồ Ta là người Tại sao lại có yêu tính nhi hoàng tử không tin thì thôi vậy Yêu tính cứ 10 năm lại phát tán Tuổi tác ngày càng cao Gió công càng mạnh Yêu lực ngày càng khó kiểm soát nếu như không muốn giống lão yêu Trở thành quái vật Người không ra người yêu không ra yêu như hoàng tử trừ phi có được trái tim phượng hoàng Không thể nào Không thể nào Sao có thể như vậy được Tôi khuyên nhị hoàng tử nên sớm tìm trái tim phượng hoàng Đối với ngài hay phu nhân Đều có lợi Sư tỷ Trước mắt chẳng tìm thấy lão yêu Tỷ nói tiếp theo phải làm sao Hỏi ta thì có tác dụng gì Bình thường đệ lười biến, Không chịu luyện võ công Những lời ta nói đệ có từng nghe không Đệ nào có không nghe lời tỷ chứ Vậy ta bảo đệ tránh xa thái tước ra Đệ có nghe không Chính cô ta làm hư đệ Cả ngày chỉ học được thú vui chơi nhảy nhót Thái tước không làm hư đệ Cô ấy coi chúng ta là bạn Chỗ điểm tâm kia là vì cô ấy sợ chúng ta đói Có lòng tốt mua cho chúng ta Sao đệ không nói sớm Tỷ đã nuốt hết vào bụng rồi Chắc đã tiêu hết cả rồi Uống nước cũng chẳng có tác dụng gì Để nói cái gì Nói lại xem nào Ta nói cho đệ biết Từ nay về sau không ăn cái gì của cô ta nữa Vì vậy sư tỷ Sư tỷ Sư đệ sai rồi Sau này không nhận đồ của Thái Tước Cho tỷ ăn nữa Sư tỷ Tỷ đói chưa Không cần đệ lo Đệ cũng đói Hay là chúng ta đi tìm cái gì ăn đi đây là heo à Ăn no rồi ngủ Ngủ vậy rồi ăn Giờ chưa bắt được lão yêu Mà chẳng hề lo lắng Để lo lắng thì có ích gì chứ Để không tìm thấy lão yêu thôi Vậy chẳng phải là pháp thuật của đệ không cao Pháp thuật chúng ta như nhau Vẫn chưa thể diệt được lão yêu kẻ ngốc như đệ có hiểu không Tỷ không phải kẻ ngốc sao Là còn nói đệ Ngươi Sư tỷ Hai chúng ta không phải là kẻ ngốc sao Vậy nếu kết hợp Chẳng phải sẽ thông thái sao Nếu chúng ta hợp lực Nếu như có thể gia tăng pháp lực Để nói cũng đúng Rất có lý Vậy chúng ta thử xem Nào thử Được được Linh Bảo Thiền Tùng Bắc Hải truy vấn Thổ địa kỳ linh lệnh ta thông chân Sư tỷ Thành công rồi Đi, đi bắt yêu thôi Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy Mùi ở đâu Duy huynh đệ xin hỏi Huynh có gặp cô gái nào khoảng 20 tuổi Mặc bộ quần áo trắng không Không thấy không thấy Tiểu Duy tử vi Hàng dạng chúng sinh Tại sao lại chọn hắn Chỉ vì hắn là hậu bối dương sinh sao Trước đây là như vậy Sau khi tiếp xúc mới phát hiện Quân ấy chính là hơi ấm và hy vọng Để ta có thể sống trên thế gian này Có quân ấy bên cạnh Ta không còn thấy cô đơn Có người để ta dựa dẫm vào Hắn ta chỉ là thương hại ngươi Chẳng lẽ đó là tình yêu của ngươi nói sao Sẽ có một ngày Hôm ấy sẽ yêu ta có thần lực của đại nhân Mà yêu khí của Tiểu Duy mới không bị phát hiện Ngươi rút cuộc vẫn là yêu Ngươi nghĩ sẽ giấu được đến bao giờ Nhưng Tiểu Duy không sợ Cùng lắm là hồn bay phách lạc chứ gì Còn tốt hơn là sự cô đơn suốt một ngàn năm Người phàm là một kiếp luân hồi Chúng ta thì có thể sống ngàn năm Tiểu Duy nguyện đem một ngàn năm tu hành để đổi lấy một đời một kiếp Tiểu Duy Tiểu Duy Dương đại ca Tiểu Duy Dương đại ca Tiểu Duy Ta đã tìm mùi lâu lắm rồi Mùi đi đâu vậy Tiểu Duy chỉ là do nhất thời hồ đồ Nên đi lân quanh thôi Đã khiến Dương đại ca lo lắng cho muội Muội không sao là tốt rồi Điều tại ta nghĩ không chu toàn Khiến muội giận Dương đại ca đừng nói như vậy Là do Tiểu Duy nghĩ không thấu đáo Không hiểu được nỗi khổ trong lòng của Dương đại ca Nhưng Huynh yên tâm Từ nay về sau Tiểu Duy sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của Huynh Huynh bảo muội ở lại tiêu phủ Muội sẽ ở lại Tiểu Duy Trước đây ta đã hứa với muội Sẽ chăm sóc muội suốt cuộc đời này Lời hứa đó Mãi mãi không thay đổi Tiểu Duy tin huynh Nguyện cùng huynh Đi tới chân trời góc bể